Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Đất Hà Nội à, Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một ngôi nhà tại à, à, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Ngôi nhà này à, nằm ngay cạnh à, quốc lộ 6 đó, cách bến xe khoảng 1,5 km à, Ngôi nhà có diện tích là 30m2 trên sổ đỏ và diện tích xây dựng là 34m Đây, hiện tại tôi đang đứng trước mặt của ngôi nhà này các bạn có nhìn thấy. Đấy, trước mặt của ngôi nhà thì à, tất cả này chúng tôi đều được úp à, gạch hết các bạn nhìn thấy mặt tiền này và đây là phần ngõ phần lối nó rộng cái phần cửa thì hiện tại là chúng tôi đang làm à, cửa hai lớp bên ngoài là cửa xếp và bên trong là cửa nhựa loại thép đây, các bạn nhìn thấy và bên trong đây thì là tầng 1 của ngôi nhà Tầng 1 của ngôi nhà thì hiện tại chúng tôi đang để thông Đây không gian của phía ngoài đây là phía bên trong Và hiện tại, hiện tại chúng tôi tầng 1 đang để trống này Nếu các bạn nào có nhu cầu à, thiết kế thêm một phòng ở tầng 1 thì có thể thiết kế thêm được và bên này là chính là một nhà vệ sinh phụ nhà vệ sinh phụ thì cũng bao gồm à, thiết bị vệ sinh như bồn cầu chậu rửa và gương và phía bên trong này à, có có thêm à, cái máy bơm các bạn nhìn thấy đây là ta nhóm lại toàn bộ không gian của tầng 1 từ phía bên trong ra nhé. về phần ờ, cửa nhà nhà vệ sinh thì chúng tôi ờ, đều làm được cửa nhôm việt pháp cửa nhôm quỳnh đấy ở đây là phần cầu thang cầu thang thì ờ, mặt là và cổ bậc thì đều là cổ đá granite phần tay vịn và phần con tiện thì đều là gỗ trò các bạn nhìn thấy và bây giờ đây tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 2 của ngôi nhà trên tầng 2 của ngôi nhà thì à, hiện tại chúng tôi đang thiết kế là phòng khách và phòng bếp. Đây phía bên à, đằng trước đây là chính là phòng khách này. Và bên này là phòng bếp thì chúng ta răng gian bếp trước. À, gian bếp thì à, gồm có phần tủ bếp à, và phần à, hộp đựng ở dưới đấy. Tủ bếp thì tất cả chúng tôi đều làm từ gỗ thịt sơn trắng hết ở dưới là sơn xanh và phần à, mặt đá thì là đá đen granite đá tự nhiên đây là phần à, ốp à, trang trí của phần bếp này và đây là phần chậu rửa chậu rửa là chậu inox 304 hàng nhập khẩu ấy các bạn đây, chúng ta có thể không gian ngắm không gian của không gian bếp có cửa thông thoáng phía sau các bạn có nhìn thấy và phía đằng trước này là chính là phòng khách của ngôi nhà phòng khách của ngôi nhà thì cũng bao gồm ờ, đầy đủ hỗ trợ điều hòa rồi sao chỉ và đầu ờ, chờ của cáp ờ, tivi là phần à, phục vụ trang trí ở phần à, phòng, khách và tiếp theo đây là tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 3 của ngôi nhà trên tầng 3 của ngôi nhà thì chúng tôi thiết kế là tầng chia hai phòng ngủ tất cả thì các tầng chúng tôi đều làm lệch tầng hết đây các bạn nhìn đấy đây là phòng ngủ phía sau này có bao gồm một cửa sổ hiện tại nhà của chúng tôi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên là nó có hơi ồn một chút các bạn đây là phòng à, vệ sinh của tầng 3 các bạn nhìn thấy cũng bao gồm à, gương này bồn rửa này bồn cầu này. trang trí rất là đẹp các bạn nhìn thấy ôi chờ đều chờ à, bình nóng lạnh và sen đây các bạn vào đây từ bên trong nhìn rất là rộng và bên này là phòng ngủ phía ngoài cũng có ô chờ của điều hòa áp cửa à, cửa trong phòng của chúng tôi là cửa uh, nhiều lần thép nha các bạn chống ồn rất là tốt để các bạn thấy ngắm lại không gian tiếp theo đây là tôi sẽ đưa các bạn lên tầng 4 của ngôi nhà trên tầng 4 của ngôi nhà thì sẽ được ờ, chia làm ờ, một phòng ngủ và phòng thờ đây các bạn nhìn thấy này và bên này là chính là một nhà vệ sinh sân phơi này không? đây sân phơi này rất là rộng như thế các bạn nhìn thấy đây là phần đứng à, trời và phần cầu thang tôi xin à, nhắc lại một lần nữa các bạn nhé ngôi nhà có diện tích là 30 mét vuông xây 4 tầng đang kia hai phòng ngủ và hiện tại là chúng tôi đang chào bán là giá là 1 tỷ 450 triệu ngôi nhà thì nằm ở ngay chỗ cây xăng cổ bản gần quốc lộ 6 và gần bến xe Nghĩa à, cảm ơn các bạn đã xem video và theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại